Cô có một hình tròn. Các con cùng quan sát. Ví dụ tính diện tích hình tròn có bán kính là 3cm. Vậy thì cô sẽ làm như thế nào? Đây là một hình tròn có bán kính là 3cm. Ở buổi trước thì các con tìm chu vi tức là cái đường viền chạy xung quanh của hình tròn màu vàng đây này. Thì đấy là chu vi. Còn diện tích của chúng mình là toàn bộ cái phần bề mặt màu xanh này của hình tròn đấy là diện tích. Và muốn tính diện tích của hình tròn, người ta trong toán học người ta quy định như sau các con ạ. Muốn tính diện tích của hình tròn mà có bán kính là 3cm thì họ sẽ tính như sau. Diện tích của hình tròn là họ sẽ lấy bán kính là 3cm nhân 3 lấy bán kính nhân bán kính rồi nhân với 3,14 như vậy số 3,14 xuất hiện trong cả tìm chu vi và bây giờ nó lại xuất hiện trong cả tìm diện tích. Và số này rất là quan trọng đối với hình tròn. Khi tính chu vi của hình tròn, người ta cũng dùng 3,14, số 3,14. Và khi tính diện tích của hình tròn, người ta cũng dùng số 3,14. Diện tích và chu vi khác nhau ở chỗ nào? Với chu vi thì các con thấy lấy bán kính nhân 2 nhân với 3,14. Thế còn ở đây tính diện tích thì lại phải lấy bán kính là 3 nhân với chính nó, tức là nhân với bán kính, rồi nhân với 3,14. Ta sẽ được là 28,26 cm vuông. Đáp số 28,26 cm vuông. Đây chính là diện tích của một hình tròn đấy các con. Và diện tích này chính là toàn bộ cái bề mặt mà cô có màu xanh này này. Đấy là phần diện tích. Còn đường viền xung quanh màu vàng này là chu vi. Chúng mình phân biệt để thực hiện cho đúng.